Khoai được mấy cân hả chú? Cái, người À xong Hấp một lúc cá chín rồi các bạn à. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại cái ông số vlog của mình Hôm nay mình sẽ làm món cá hấp Bây giờ mình sẽ đi bắt cá Mua cá các bạn Cổ Hôm nay anh em chúng tôi đi bắt cá rồi ạ à kia con trong kia được Khoai ừ. được mấy cân hả cô? Cô vào con bao À Bé bảo 5 cân mà 5 cân Vâng Cân Bên điện này nhỏ rồi 5 cân nằm cơ khi có khi phải được uh... ừ. này to hơn Xì. cái bao bao, bao thủ ừ. dây dây dây tôi cho làm cái chậu này, ờ, cân là để chưa được 4 cân này ba cân rưỡi ba cân rưỡi ba cân rưỡi <laughs> hấp về sẽ hấp và hấp bia Ờ... cái, cái người yeah, yeah, cho... Duy sẽ đi uh, sơ chế các bạn Làm cho nó sạch sẽ để hấp ạ không? <laughs> Cá vẫn còn dậy à Này nó nó ừ. nó Chậu to rồi Cá hồ đấy Ôi hồi ngon thơm thế Thôi Cá ừ. này chắc phải chục người ăn đấy Chục người ăn không hết chưa Trời rồi băm, băm gừng ừ. nó ấy ra nó xả gừng vào trong bụng nó các bạn Đấy, thả ừ. Thì ra không phải, không phải băm đâu Cho... thì biết được không? Anh cho em nắm Cho nhiều cũng à Sau mà nó nát ấy đây bụng à, Để dạ. dạ, cho vào bụng để cho nó ờ, ngon các bạn Hết Hết đâu Tí bỏ xung quanh ướp Vất cả quả ở đây hấp Bỏ đôi ra Để quả tí đấy gà chua ăn ngọt Chua ờ, để bỏ đôi ra chứ nó ăn đấy cho vào cái nồi hấp to các bạn cắt ra anh cắt ra cắt cắt cắt đôi ra rồi có <laughs> ăn cà chua dạ này xong chưa tôi sẽ mang à, đi hấp các bạn sẽ cho bia và hành thì làm thì quay cho sau đấy đổ, đổ à, ừ. bia và là cho bia bia bia bia bia, bia à, tưới đều lên à, người đó đó được anh đừng tưới à, đừng tưới lên người dạ. đã tối hết một cành ừ. <laughs> lại bôi lào một lúc mà cho nước vào không hết đi lúc cho nước vào để cho nó bay hết tôi ra chất à, kia là chỗ hấp cá các bạn đang đang à, đun lửa cháy rất là to nhưng khoảng uh, à, 30 phút cá sẽ, chắc 30 phút cá nó sẽ chín rồi thật đợi một chút nữa à, sẽ bác ra ăn được các bạn yeah, dạ, chuẩn bị rau để ăn ghém các bạn bát nước chấm yeah. Dạ. tí bóng được đấy bây giờ đây bố không nóng à nhìn cái gì không có đây đây đây đây cái đi đi cà lát cà lát nó ngã đấy nó nặng quá đi tay tay kia ờ. tay đùng tay tay đấy tay nóng như thế này tay từ từ tay wow Dạ, và lôi ra để xương nhất ống này ba cân rưỡi rồi năm cân rồi ba cân rưỡi vào không giặt giặt giặt không đi vào dạ. dạ. ăn đi ăn cái gì chân này hơi bị ngon luôn chân hơi bị ngon luôn đúng không à có ít chân này nướng ăn thì thôi chưa to ờ, cái chân này anh em gắp thử miếng cá à, thử miếng gì à, lên bình luận ừ. anh thử đi à, thử miếng cá đi mày gắp thử đi thì Giật đi Ngon à, không? Ngon không? Quay lên ngoài bếp đi Sài Gòn ừ. dạ. Sài Gòn đấy dạ, Cho cuốn cuốn gỏi kiểu này mày hết con cá này ngoài mấy con quài đây mỗi người cốc kia hết người cốc chia đều á sam đều á cốc đây gì cũng hết nó đi thế là đều đúng không khoảng cho gần đây đấy cái đầy đủ thật cái này là không phải đi đâu rồi một cái đầy vẫn đủ thật đầy đấy rồi mà duy mà đủ có mỗi âm và alu trần ngoái cả bảy bảy triệu dây dọ vẫn ở loa hết rồi có mỗi dây cái nổ trắng nó là dễ không có dây rồi dây dương đấu ở bác là xong rồi có dây nó hai loại là trăm bảy mét là trăm năm mươi nghìn một mét chọn nào chọn đấy thần thả hai mặt một mặt thì lặn dưới lòng mặt vào dưới trăm trần đó trăm rưỡi trăm trần đó để ô bé hơn cảm ơn cảm ơn lấy loại thần thả thạch cao hay là thạch cao thạch cao thì cao đây là thùng nước à, trụ nước xem là không là xem ba tiền nhé nếu mình tự làm đấy thì chắc chỉ vào tầm trăm ba nơi chú làm được chú sung sướng đơn giản chú được anh anh để làm đấy không ấy là tầm rưỡi bây giờ tầm rưỡi nó vẫn là mốc là vẫn là hơn cái thằng tốt giờ đẹp mà hết đi mở rồi bên đấy có đi rót đi đi được có một nguyên đấy quả cô lùn đấy là có bình đầu tiên em chúng qua để đấy cái gì ví dụ gì đấy táo nguyên ông sợ chán dạ. nghèo á không đúng ngon ngon táo không ngâm ông thắng đã bảo là ngon à, nào vâng, ngon không bây giờ với mình là có lẽ mình là nguyên cốt cuối cùng là em không pha nữa đảo để nguyên là đau em uống ngon anh gói là gan ngại gói gan quá gan em gói được bây giờ em đi rót thì đúng không chè tí ra tí xỉn các em tầm sóc kỹ này tầm chuối ôm đó có thể gọi đâu mà bảo ấy đi tắm chó về bây giờ toàn ăn mảnh cô thì gọi đâu mà tại vì không ăn mảnh củ à tao lửa đâu này lửa cốc rồi ông lửa thôi đúng chưa tụi vòng rồi mày thử ông mà đi về gặp ờ, lấy cái nó đã mở về mày đi ờ, ờ, quà sao đi chợ ông về chắc chắc cho mình đủ cốt bao nhiêu đây quê cái gì quê là hai mình chỗ tao mình đó cốt nó nguyên ở đấy đấy đã đổ thêm như nào đâu lăn ra ngoài đó là gì mà chắc chắn đấy đây mình lấy bẻ đấy 10 cân đấy 10 cân đổ đổ chung mấy mày đây mày đây bạn đấy hộ nó năm tư rồi năm ngoái trăm bảy con chưa lấy tiền năm ngoái năm bảy thì năm nay trăm bảy rồi ờ, chưa biết nó bạn diễn viên mà tới đây bảo tới anh lấy cho đi cạo nếp cạo nếp đúng tầm chín đi ngon chứ gạo nếp bình thường là không đợt trước gạo nếp ừ. có nghĩa là là ông bê về ông đỏ ông mang giả cho chúng mình nhà mình không mà mình đâu kiểm lại đi chơi về không ờ. nó ờ. lại tiếp tục bơ Trang vâng. về nó rủ đi chơi. Tim à? Không không đây đây đây còn. Lợn thế mà lại bỏ ra ngoài kìa. Dạ. Ngon thế này rồi đây, em yêu. Dạ. Dạ. Dạ, Quay một khung xương này à, à thôi kết thúc video đây. Kết thúc rồi. Ba con bảo là là xếp được một hình con chim ừ. thịt con cá xếp một hình con chim nhưng mà tao không không bỏ à truyền những nghề xếp ờ, cái, ăn cái đầu cá này.